Chào mừng các bạn đến với kênh của Lê Thế Thắng Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là một cặp đồng hồ đến từ thương hiệu ờ, đồng hồ của Nhật Bản Olympianus à, Với thiết kế của mẫu nam mặt là 35mm, 35mm Mẫu nữ là 25mm à, ờ, Thiết kế nhỏ gọn dễ đeo Xung quanh mặt đồng hồ Ờ, của cả hai mẫu thì đều được đính ờ, các ờ, viên đá quý và được gắn rất chắc chắn mình sẽ zoom cận cảnh mặt đồng hồ để các bạn chiêm ngưỡng đây là thiết kế mặt đồng hồ của mẫu nam xung quanh là các viên đá quý sáng lấp lánh trong mặt đồng hồ thì cũng gắn các viên đá quý nhỏ hơn dưới góc có ghi ra mình movement là máy Nhật Bản thiết kế ở phần ô lịch thì à, có lắp một à, ô kính lúc lồi để các bạn à, nhìn cái lịch ngày được rõ hơn kính của đồng hồ là kính sapphire chống xước đây là mẫu nữ thiết kế ờ, sống tương tự như vậy xung quanh cũng là đá quý ở ờ, vành mặt đồng hồ ở trong mặt đồng hồ cũng ờ, đính một viên đá nhỏ kính cũng là sapphire chống xước ở phần ô lịch cũng có gắn một kính lúc lồi để các bạn xem lịch được rõ nét hơn Ok Vỏ và dây của đồng hồ thì à, được làm bằng à, thép không dỉ 316 Một loại thép cao cấp à, Dây đồng hồ thì à, ở giữa có điểm vàng Mạ vàng sáng lấp lánh Công nghệ mạ PVD, công nghệ mạ tốt nhất hiện nay Với thiết kế dây điểm vàng Mặt điểm vàng như thế này Thì tôn lên được cái um, độ à, tinh xảo cũng như là cái độ sang trọng của đồng hồ khi trên tay của bạn thiết kế dây đồng hồ thì là à, dây à, dây dạng là 5 5 mắt nhỏ thì à, khi đeo thì rất là ôm tay dù à, cổ tay bạn à, à, nhỏ hay là cổ tay à, to ấy thì à, cái à, dây này khi đeo lên tay thì nó rất ôm vào cái cổ tay của mình Ờ, bây giờ mình sẽ hướng dẫn ờ, qua cách ờ, chỉ giờ chỉ ngày thì mình sẽ hướng dẫn ở trên mẫu nam nhé mẫu nữ thì sẽ tương tự như vậy uh, trên núm của đồng hồ thì là dạng núm gen khi chỉnh giờ thì các bạn phải vặn gen vặn hết gen ra gen rất là chắc để các bạn uh, khi sử dụng nước thì uh, không lo bị vào nước Đấy. khi vặn thì các bạn vặn được chiều kim đồng hồ khi à, thấy cái gen này nó đẩy ra thì à, các bạn bắt đầu chỉnh được giờ như thế này chỉnh giờ thì các bạn rút ra hai nấc xoay theo chiều kim đồng hồ để chỉnh giờ vừa rồi là qua 12 giờ nên là lịch ngày đã nhảy để chỉnh ngày thì à, các bạn ấn nhẹ vào một nấc sau đó thì vặn ngược chiều kim đồng hồ để chỉnh ngày sau khi chỉnh được ngày các bạn ấn núm giữa vào và vừa ấn vừa xoay theo chiều kim đồng hồ để đóng được cái gen của đồng hồ vào vì à, núm rất nhỏ nên là khi thao tác vừa thao tác vừa quay thì hơi bị gặp khó khăn một chút rồi mình đã đóng được núm à, với mẫu nữ thì các bạn cũng ờ, làm tương tự như vậy nhé à, ờ, nói qua một chút về khóa trên khóa của đồng hồ thì đây là dạng khóa gập khi mở mình hướng dẫn luôn các bạn cách mở này phần khóa thì thiết kế thì các bạn khi muốn mở thì các bạn luồn một ngón trỏ vào dưới như thế này và để ngón cái tì vào đây khi mở thì các bạn chỉ cần ấn nhẹ như này là mở được khóa ok chị ạ đây gặp khóa vào thì như vậy thôi à, đáy đồng hồ thì có ghi các thông số như sau à, ở giữa thì là dập nổi logo OP thông số gồm có sapphire chống xước khả năng chống nước water resist à, mẫu này thì các bạn có thể à, tắm giặt rửa tay đi mưa thoải mái mã đồng hồ ghi là 89322 gạch ngang 616 đấy là mã của mẫu nam và bây giờ là mã của mẫu nữ nhé mẫu nữ thì thiết kế khóa cũng như vậy đây các bạn chỉ cần luồn ngón trỏ và tì ngón cái đây ok thông số ở trên ờ, mẫu nữ cũng vậy dọc logo OP sapphire và kính sapphire chống xước mã đồng hồ của mẫu nữ là 68322 kẹt ngang 403 E mã của mẫu nữ ok Thank Bây giờ các bạn là chiêm ngưỡng lại toàn bộ cặp đôi đồng hồ Mẫu đồng hồ cặp đôi này thì à, rất bán chạy của thương hiệu Olympia Nude Thiết kế sang trọng, đẳng cấp Phù hợp với à, những người thích à, thiết kế đồng hồ kiểu doanh nhân Phù hợp khi cả khi đi làm lẫn khi ờ, các bạn ờ, đi gặp đối tác hay là ờ, đi dự tiệc cũng vậy rất dễ phối hợp với trang phục và phù hợp với mọi hoàn cảnh để đặt hàng thì các bạn liên hệ 0912 681586 bên mình sẽ giao hàng miễn phí đến tận nhà trên toàn quốc các bạn đặt được mở ra kiểm tra mẫu mới nhận và thanh toán tiền một bộ sản phẩm đầy đủ thì sẽ gồm hai chiếc đồng hồ như trên tay mình đây Ờ, mỗi một đồng hồ sẽ gồm một hộp hãng Olympianus một uh, thẻ bảo hành uh, quốc tế một năm các bạn được bảo hành tại nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam nhà phân phối Trường Hoan ở 31 Đinh Tiên Hoàng tất cả các đồng hồ mà các bạn mua bất kỳ tỉnh thành hay bất kỳ cửa hàng nào thì cũng đều từ nhà phân phối Trường Hoan này mà ra đây là địa chỉ tại Việt Nam các bạn nhìn rõ trường Hoan 31 Đinh Thanh Hòa, Hà Nội. Ngoài ra thì các bạn được uh, kèm thêm bảo hành 2 năm tại cửa hàng ở bên mình. Đừng quên uh, theo dõi mình ở những video tiếp theo để xem được mẫu nhiều mẫu đồng hồ đẹp hơn, uh, những cặp đồng hồ đẹp hơn và uh, khách hàng của bên mình thì có ở 63 tỉnh thành từ Bắc vào Nam. các bạn có thể xem những cái cảm nhận của những khách hàng đã từng mua trước đó ở trong cái ờ, nick face cá nhân hoặc là fanpage của bên mình và đồng thời là hãy đóng góp những ý kiến của các bạn để bên mình ờ, phục vụ các bạn một cách ờ, tốt hơn trong thời gian tới còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo